đánh khởi động cứ phải đánh rất nhiều đối bắt bóng đám ai em? Dạ. Thì sáng em đi đám con cháu ông Hồ. Cố gắng quá. Con nào? Đang đám cháu nhà chú Phương chết. Đám cháu Hồ. Gặp bóng ra ngoài rồi. 7 5 đang lề mà Ôi, chết mất rồi. Đây đây đây đây. Giữ luôn. Hay quá, tiếp tục tiếp tục. Đấy rồi. ta bóng hết sức trên từ phía các à, cầu thủ. chắc đi sống phát lên đây chiều đi con chiều mẹ đủ một điểm bảy đó đi đi đi đi mua hoa đi hai hai hoa con muối rất ngon hay quá nó cuốn hay quá à, được rồi à, các bạn yêu anh đấy bảy nghiêng rồi à thằng để sơn rồi vượt qua phạm lối rồi mười Như vậy là bên ta đội tuyển đánh bắt phạm lỗi. 80 đấy, 80, người 90, người Ông hơn hơn đi được đó. Để một ba Anh Mai mới lên được không? Lên được! Sương Mai mới bắt lên được. Hết được quả. một một bóng không qua đổi 12 hai tại à, thành à, tích bóng đã đạt được hồi ba ít Ôi, nó bóng hỏi rồi mười mười ba con hết người này cao một hai con đấy hai thằng nó linh con lên vậy thắng ơi điện tài ăn đi giải thắng ờ, chơi nào chơi ờ. nào con on người đam mê con đi đam mê hay quá mười một mười ba bắt bóng không qua lưới mười mười một mười một vì hồi đá có vùng quan mương mà tao nói rồi chiều đi về thằng thất đồ bát rồi mạnh cắt nó về đó đang này đó cái bóng khỏe quá ra ngoài 15 11 đập không có đi điều được đập Thank you. em có con ngồi xe thôi không đâu có phải đều bay hai anh nhá Quả. mấy thằng đứng kết mũi mi yên tâm tên gì quên tên rồi

10 12 16 Bắt bóng, Đập bóng tốt đổi 17 12 là thôi chứ không đánh 18 12 Mình đang được tiền rồi. Anh ta nữa. Anh ta quả nữa rồi. Hay quá. Rồi, bóng mười ba ba nhào đây là tao nói bây giờ em mà phải truyền được một cái bắt đầu ngày đến lưới tạm lên mình mười một mười một bò Bốn con Bốn quá Mười lăm Mười chín Ôi, đã bóng hợp rồi Rồi, hai mươi mười lăm Những cái thơ rồi Ba ơi bắt bóng đi chiều chiều người này nói một người dưới chiều đập bắt đầu đánh bóng ra ngoài 16 20 Đầu ơi Để chúng ta tiếp tục công việc Bắt đầu 16, 20 một tốt đủ hai mươi bốn mười sáu hai mươi hai 16 Ôi, kinh quá Mà cũng khỏe tôi ở nơi này 22

ta biết ta phải được ta à, quen biết công người mùi tay quá của cái bản chất chiều